Hello, xin chào mọi người nhé. Mình là VT Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một bộ game mới nhé. Game có tên là Chắc Kinh. Game này là game lái đầu kéo á. Mình sẽ nhập vai vào tài xế nhá. Thì hôm nay mình sẽ chọn một chặng đường dài à, tuyến Hà Giang Hải Phòng nhá. Chặng đường là 364 km. Thì đầu tiên vào mình sẽ bật khóa nút giữ màn hình nhé Rồi bắt đầu mình di chuyển nhá. Mình di chuyển để mình ra vào cái công ấy gieo vào cái container á thì cái này thì nó cần kỹ năng của tài xế nhá game này giải trí khá là ok thì bạn nào đánh rỗi thì có thể chơi game này giết thời gian nha game này chơi nhập vai tài xế khá là ok và những ai có đam mê về chạy xe như mình nhé thì có thể tham khảo chơi nha game này chơi game khá thực thực tế nhé thì bây giờ mình sẽ re vào cái ờ, cái công á để mình chở đi nha thì re vào thì khá là đơn giản thôi thì màn hình điều khiển thì nó có vô lăng bên tay trái ờ, một cái chân ga một cái ờ, chân thắng bên tay phải thì có bằng số thì mình như chạy xe bình thường thôi nếu mà ai đã chạy xe rồi thì các bạn biết nhé D là tiến này bên góc phải màn hình nhé còn R là lùi này thì mình lùi vào thôi còn camera thì muốn chỉnh được nhé để mình re vào xong rồi mình sẽ chỉnh cho các bạn coi nhé đó bây giờ các bạn re vào này nhảy mà khớp ấy nó sẽ báo âm thanh đó và nó sẽ tự động nó nâng cái công lên nha đó khi nó nâng lên thì nó sẽ đầu nổ máy nè thì mình sẽ đi theo cái bản đồ ở dưới màn hình này đó đầy đủ hết nhá thì bắt đầu mình lên số D và mình đạp ga đi này game này là game trải nghiệm khá là thú vị đó cái này mình đi tới đây là có người mở cổng cho mình nè mình thì uh, chỉ vì bạn mình mấy góc camera nhé đây là tất cả các camera nha thường thường thì mình sẽ xài khoảng hai ba góc góc trên cao 360 mình có thể di chuyển được camera nhé còn mình thì mình hay xài khoang lái trong tại vì mình muốn cái trải nghiệm giống tài xế hơn đó bây giờ mình sẽ đi ra đi theo bản đồ nhé các bạn cứ đi theo bản đồ thôi là cái này thì nó chạy y như thực tế vậy á mình đi bản đồ tới đích nhé thì bây giờ mình bắt đầu xin nha mình đi qua đường này thì ờ, mời các bạn ờ, xem video của mình nha à, tới chỗ nào quan trọng thì mình sẽ nói tiếp cho các bạn nghe nhé này thì các bạn cứ đi trên đường thôi thì chạy xe thì y như mình chạy xe công ngoài đường vậy á ừ, mình thì mình khá là có đam mê với chạy xe nhưng mà điều kiện mình ít có chạy xe hoặc là mấy bạn nào mà trước khi đi học lái xe thì mình có thể tham khảo game này để uh, có thể là um, tập quen với vô lăng ô tô trước nha thì này khung cảnh đường khá là đẹp mang tiếng là cung đường Việt Nam thôi nhưng mà cung đường như là có nước ngoài ấy đường này đặc biệt không có xe máy nhé mình thì cứ giữ đường mình, phang thôi thì à, mình giới thiệu một chút chức năng nhé game này thì chơi thì các bạn để ý bên cái góc mặt người bên tay trái màn hình nhé thì cái chỗ mà 92 phần trăm nó là giấc ngủ nhé game này ví dụ đi đường dài có giấc ngủ bữa ăn nha thì à, chặng đường này mình đi nó khoảng tầm hơn 300 cây số thôi thì mình cũng không cần ăn với ngủ mấy đâu thì chốc mình sẽ review cái à, chạm xăng và mua đồ ăn trong siêu thị cho bạn coi nhé. còn để video sau nếu mình làm cái hành trình dài á tầm hơn một ngàn cây từ Bắc vào Nam á thì mình sẽ review cho các bạn đầy đủ là cách ăn ra làm sao cách ngủ nghỉ ra làm sao thì đây mình đang rẽ vào một cái đường cao tốc mới đây thì đường đây khá là đẹp như Mỹ luôn thì mình đang xài đầu kéo là cũng của Mỹ luôn nhá thì các bạn cứ để ý trên bản đồ mình đi theo bản đồ thôi các bản đồ mình hiển thị bây giờ là mình đang ở ờ, còn cách đích thì khoảng 210 ờ, cái số này thật ra mấy cái sinh nhan này thì trong đây nó không có trừ tiền đâu chỉ trừ tiền khi các bạn ờ, vừa đến đó thì thôi nhưng mà mình cứ bật nhé theo thói quen mình chạy thì mình bật cho nó đúng trải nghiệm em là hơi tiếc một tí là ví dụ có cái gương bên phải nữa thì ok nhưng mà tiếc là có một gương bên trái thôi thì mình hay chơi thì mình hay để cái uh, các bạn ý bên cái ờ, góc phải màn hình nhé có nút mà giống kiểu như là du control trên ô tô ấy là ga tự động ấy mình hãy để 80 ấy thì mình hay nhấn tự động khi nào mình đạp ga hoặc đạp thắng nó sẽ tự mất đi còn bình thường mình có để tự động vậy mình đỡ phải đạp vào mồi tay thì chuẩn bị đến trạm thu phí này sau sorry các bạn nhé mình đang ờ, quay thì nó hết dung lượng nên nó mới bây giờ mình đi tiếp này qua thiệu thu phí thì mình sẽ mất tiền nha, trừ khoảng tầm uh, à, 100 đô gì đấy một chuyến này mình sẽ được khoảng tầm 3 ba ngàn mấy đô á qua trạm thu phí sẽ trừ khoảng tầm 100 đô Đó, qua trạm thu phí như đi bình thường ngoài ấy thôi thì uh, mình hướng dẫn các bạn là cái chỉnh góc camera là cái hình camera bên trái màn hình ấy. thì mình sẽ chỉnh được tất cả các quay như này trước sau bằng lái 360 độ thì bây giờ đường ngắn này thì ờ, các bạn nhìn bên góc trái là có 75 phần trăm là đồ ăn cho mình mình phải cái đó là giống kiểu như là bản thân mình vậy không mình đầy đủ thì tài xế mới chạy được nha thì ờ, sắp tới chạm xăng thì mình sẽ vào mình review cách đổ xăng cho mọi người coi nhé game này chơi giết thời gian khá là ok bạn nào đấy game này cũng có online nha mình rẽ vào trạm xăng này cái này lần đầu chạy thì mình hơi đường xíu chạy rất không quen nha điều khiển như một uh, tài xế chuyên nghiệp luôn thì bây giờ mình đi vô trạm xăng này mình đi vô trạm xăng mình sẽ đổ xăng nhé thì các bạn để ý cái vạch ở ờ, giữa màn hình cho bản đồ á nó có hai vạch xanh nhé là hai vạch xăng nhé thì mình chạy hết một vạch thì mình về sẽ vô đổ xăng nhé thì các bạn lái xe điều khiển uh, đi vào cái hướng chỉ định cái kim cái xăng bằng vàng ấy, xanh xanh nhé thì mình sẽ được đổ xăng nha để mình đập thắng, thì nó sẽ đổ xăng cho mình đó bạn tiến tới một tí đó mình đập thắng, đó thì trừ tiền và đang đổ xăng nha thì bạn để ý cái bạch xanh nó chạy dần dần này thì gần như cái xăng nào bên cạnh nó cũng một cái siêu thị thì mình vô đó mình sẽ mua đồ nhưng mình có thể ăn hoặc các siêu thị này mình chỉ ăn thôi còn ngủ nghỉ thì chắc là cái video sau mình sẽ review cái chỗ ngủ nghỉ cho tài xế luôn bạn coi nhé thì bây giờ mình ra ra này ra ra thì mình sẽ xài uh, cam trên cao để dễ di chuyển nhé thì bây giờ mình sẽ vô hướng các bạn vô cách siêu thị mua đồ ăn nhé đây mình chỉnh lại camera thì mình hay chạy góc đúng tài xế luôn để mình cũng cho cảm trải nghiệm thực tế nhất á. thì đây mình bắt đầu mình đánh xe vô cái chỗ siêu thị này mắc kẹt này tiếng anh là siêu thị ấy. chợ chợ gì đó tiếng Anh mình không được giỏi lắm thì đó thì mình đi mình chịu khó đi làm sao cho cái công nó bắt để các bạn để ý gương cho hậu bên trái ấy. mình đi làm sao để cho cái công nó không bị quẹt vào quẹt vào thì cũng chẳng làm sao đâu nhưng mình muốn nó ok nhất đó. bắt đầu mình đi vô cái ờ, mình đi gần đây này chạm vô nó mình thắng lại thì nó sẽ hiện siêu thị cho mình đó ở đây có tất cả các món này đồ ăn với nước uống này thì mình sẽ mua cái bánh sandwich nhá là giá 30 30 30 này còn ly cà phê này đó mình mua này xong bắt đầu mình nhấm nhấp vào cái hình người ấy, sẽ hiện ra này thì mình uống chai nước này đó, sẽ hiện lên cái thao tác mà tài xế làm ấy sẽ uống này xong ăn này mình nhắc ăn xong ấy, thì nó sẽ hiện lên âm thanh mà tài xế ăn uống này thì các bạn đó bạn để ý không nó sẽ lên 95 phần trăm này và ngủ sẽ lên 100 trăm luôn này đó à, muốn bổ sung năng lượng giấc ngủ bữa ăn thì có hai cách nha một cái là ăn trên xe là một cái sẽ vô ừ, trên đường đi nó sẽ có mấy cái chỗ ngủ nghỉ ấy. thì mình sẽ vô đó và mình cho tài xế ngủ ngủ thì một lần là 8 tiếng luôn đấy thì nó khá là mất thời gian cho nên mình đa số mình kiếm siêu thị này nhưng mà với siêu thị này thì tốn rất là nhiều, nhiều tiền nha các bạn đó thì bây giờ mình chạy à, lại ra đường đi thôi đang đường của mình còn lại 118 cây số nữa cái này mỗi giây nó nhảy khoảng hai cây số thì thời gian chơi game trung bình một chặng đường của mình khoảng tầm ba chục phút tùy cây số một các bạn chạy uh, tầm ờ, một ngàn bảy ngàn tám từ nam ra bắc thì khoảng tầm bốn năm chục phút còn càng gần thì thời gian nó càng ngắn lại xong rồi bắt đầu mình lại sẽ trên đường luôn thì đấy mình cũng chia sẻ là mình hay nhấn vào cái chỗ mà ga tự động ấy thì mình không phải đạp chân ga nhưng mình chủ yếu tập trung vào điều khiển thôi điều khiển này thì mình thì chưa lái được kéo ngoài đầu bây giờ nhưng mà mình cảm thấy cảm giác lái khá là thật nhé xe con mình lái sao thì nó y chang vậy cái hồi xưa lúc mình thi bằng lái mình cũng hay lên chơi mấy em này, này thì mình đi thi thì mình đỡ bỡ ngỡ ấy. đây này chỗ này có chỗ ăn uống này nhưng mà mình đi qua mất rồi chạy container không đi qua được thì mời các bạn à, xem tiếp video của mấy nhà với mình nhé nếu bạn thân nào thấy hay thì cho mình xin một like một đăng ký kênh nhé thì mình sẽ lát nữa thì tới đích thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách uh, trả, trả hàng nhé để lấy tiền về nhé còn giờ thì uh, mời các bạn cùng nghe nhạc với mình tiếp nhé you won't look after my wounds I suppose you will never regret it I should pull myself out from the hope Cause you fucking love when I feel you won't look after game này ờ, các bạn nghe nhạc và cảm nhận thấy sao nè mình thì thấy khá là ok nha thì thời gian khá là tốt nha đặc biệt trong thời gian mùa dịch này à, mình ờ, review sơ về cái bảng tắp lô nha thì chính giữa là bản đồ còn bên cạnh cái nút sinh bên trái ấy, là cái nút đầu tiên là cái cần gạt mưa nha cái hai là và cái cài đặt trong xe cái thứ ba là cái rèm cái thứ cái thứ ba bên dưới ấy, à, thì nó là cái rèm uh, dàn tre nha còn cái cuối cùng bên mẫu thứ tư ấy, thì nó là lên kính bên trái bên phải nha còn qua bên phải xíu thì các bạn sẽ thấy cái hệ nhạc ấy là các bạn có thể nghe nhạc trực tiếp trong game luôn này AC là máy lạnh à, cái bên xuống dưới là đèn đèn trong xe rồi tới gương và đèn ngoài xe thì đây bản tắp lô nó cũng khá đầy đủ nha thì đoạn đường của mình cũng gần tới đích rồi không biết sao nãy còn mấy cái mét rồi nó nhảy tắm mấy cây luôn thường thường mấy cái cây số ngắn mình sẽ đi thêm khoảng tầm ờ, chục cây số nữa thì nó sẽ đến điểm giao hàng nhé thì đây chắc qua cái trạm thu phí này là tới chỗ giao hàng mình nhìn thấy cái xanh trước rồi này thì lên đây mình sẽ giao hàng các bạn lên đây mình đi vô này ui da mình đâm vào lề rồi thì các bạn sẽ đi xe vô cái chỗ này thì nó có ba sự lựa chọn cho các bạn một là trực tiếp luôn hai là các bạn hai là các you bạn have reached your destination. hai các bạn ừ, đi thẳng vô và ba là các bạn ờ, lùi xe thì cái đó khá là khó nhá cho nên là mình sẽ chọn ờ, ừ, là ra trường trực tiếp luôn đó các bạn xong các bạn quyết định nhận sao và được tiền mình sẽ nhận được uh, trong cái chuyến này thì mình sẽ nhận được uh, tầm hơn ba 000 tiền này đó thôi video mình sẽ kết thúc và xin chào tạm biệt các bạn nha bye bye